Chúng ta cùng vào ví dụ đầu tiên, ví dụ số 1. Các em chú ý đây. Ví dụ số 1 đề bài yêu cầu chúng ta là gì? Tính giá trị của biểu thức lượng giác khi biết biết gì? Ở phần A đây, giá trị là yêu cầu tính là cos 2 alpha, sin 2 alpha và tan 2 alpha. Khi biết gì? Cos của alpha bằng trừ 5 phần 13. Alpha nằm trong khoảng từ pi cho đến 3 pi trên 2. Xong chưa các em? Thì đối với bài này thì các em cứ tính sin alpha, sau đó tính tang alpha. Sau đó chúng ta áp dụng công thức nhân đôi để chúng ta tính cos 2 alpha, sin 2 alpha và tang 2 alpha. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng nhá. Ví dụ 1 này, phần A. Đầu tiên thì ta có này, sin bình phương alpha cộng với cos bình phương alpha bằng 1. Đúng chưa? Mà cốt bình phương alpha là bằng trừ 5 phần 13. Bắt đầu chúng ta thay vào. Xin bình phương alpha cộng với ở đây là gì? Trừ 5 phần 13 tất cả bình phương bằng 1. Đó. Tương đương. Từ đây chúng ta tìm ra được sin bình phương alpha sẽ là bằng gì? 1 trừ đi 5 phần 13 tất cả bình phương, tức là 25 phần 100. 69 Rút gọn đi Thực hiện uh, quy đồng và rút gọn đi Nó sẽ là 144 Phần 169 Vậy chúng ta tìm ra được là Sin alpha sẽ là bằng cộng trừ Căn bậc 2 của anh này chính là 12 phần 13 Đó Bây giờ chúng ta sẽ đi xác định xem là sin alpha giá trị chính xác là bao nhiêu Vì này pi nhỏ hơn alpha nhỏ hơn 3 pi trên 2. Vậy là điểm ngọn của cung alpha nằm ở góc phần tư thứ mấy đây? Thứ ba đúng không em? Vậy thì khi đó là sin và cos đều mang giá trị âm. Đúng chưa? Vậy từ đây chúng ta suy ra vì nên này sin alpha sẽ bằng là âm 12 phần 13. Đó, đấy chính là sin alpha. Từ đó chúng ta tìm ra được là tan alpha sẽ bằng là gì? Tan alpha bằng sin alpha chia cho cốt alpha, vậy chắc chắn là dương rồi, đúng không? À, thầy sẽ tính luôn nhá. Sin alpha là trừ 12 phần 13 chia cho cốt alpha là gì? Trừ 5 phần 13. Vậy thì kết quả là sẽ là 12 phần 5. Bây giờ bắt đầu chúng ta đi tính các giá trị lượng giác mà đề bài yêu cầu. Đầu tiên